bầu trời đêm sương mờ răng tắm lối anh về mai chẳng là sương kia rơi thật tình hay bởi nhung nhớ vì yêu ai kia quá dài cơ thế nên giờ anh muốn đi giữa những nỗi đau ngày mình yêu nhau I'm toma,